Chào các em, hôm nay thầy ờ, sẽ hướng dẫn chúng ta với phần mềm Illustrator cho các lớp thiết kế đồ họa. Thì ờ, bài hôm nay thì ờ, chúng ta sẽ học bằng cách là chúng ta làm sản phẩm và chúng ta ghi nhớ các bước của thầy vào. Đấy, học như thế chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. À, chúng ta sẽ tạo một cái một cái poster à, hoặc là một cái standee thì chúng ta chọn chế độ là print chế độ print là chế độ màu ảnh chuẩn để in ra sản phẩm đây chúng ta đặt vào là uh, ờ, tem đi chúng ta gọi là tem đi nhé chúng ta có thể làm đó. Thế sau đó thì ờ, chúng ta sẽ khởi động nó đúng không? À, chúng ta sẽ đặt cái sản phẩm của chúng ta bằng cách là chúng ta vào setup chúng ta chọn document ở đây các bạn chọn cho thầy đơn vị sang cm à, đơn vị sang cm nhé chúng ta đổi như thế ok rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái sản phẩm chúng ta vẽ hình chữ nhật cho thầy hình chữ nhật này thì chúng ta cho là uh, ờ, 40 hoặc là chúng ta cho 80 cm à, chất đen nó rộng như thế nhân với hơn một mét tức là nó sẽ và khoảng khoảng 60 ờ, cm đây là một cái chế độ standing chúng ta sẽ thiết kế trong cái vùng này còn cái vùng ở dưới này thì chúng ta kệ nó Đấy, chúng ta chỉ chúng ta cứ kệ nó thôi rồi ok standing thì bây giờ thầy muốn là, là thiết kế một cái kiểu là một cái sản món ăn chúng ta sẽ hoặc là hoa quả gì đó chúng ta trình bày Ờ, hoặc là một cái loại uh, sản phẩm nào đó mà chúng ta muốn dựng ở ngoài để tem đây là gì thì bây giờ thầy uh, à, chúng ta nhìn hình ảnh standy nhé standy chính là những cái mẫu này Đấy, có thể quảng cáo tòa nhà vân vân đây là standy nhé Đấy, rất nhiều mẫu đúng không chúng ta thiết kế rất nhiều mẫu thì để làm được cái đấy ở trên đây thì chúng ta sẽ chú ý cho thầy vào đây đấy, đầu tiên thì à, thầy sẽ sử dụng một cái polygon để làm à, màu cho nó polygon nhé ở polygon rồi chúng ta cho thầy à, một cái đường chốc chốc là các em phải nhấp cái nút chốc này lên bên trong là màu tô chúng ta chọn chốc đó sau đó chúng ta cho to lên cho to lên cái khung của nó Đấy, chốc của chúng ta có màu đỏ đây rồi à, bây giờ cái riêng cái này thì chúng ta cái này nha các bạn khóa nó lại thì các bạn ấn cho thầy là cần Ctrl hai phím cần Ctrl vào số 2 để cho cho nó khởi di động Đấy. thế bây giờ cái này chúng ta cũng tăng trước lên một chút nữa cho nó to Đó. rồi ta cho to lên à, ta thu nhỏ lại cho thầy ok chưa Đấy. ta cho nó màu viền vào đây nhé rồi ta sẽ để tạm để như thế này thì các bước chuẩn bị của chúng ta đó là các hình ảnh về uh, thức ăn vân vân để để thầy làm được cái việc đó như vậy thầy muốn có một cái hình xoáy xung quanh này để tức là nhân bản ra được cái hình này thì chúng ta vào effect chúng ta chọn chọn cho thầy là chan phong à, chan phong thì ở đây thầy cho mỗi cái là 30 độ thầy cho một cái à, cái nút sang đây để nó tự động nó quay xung quanh Đấy, để tự động nó quay xung quanh sau đó thầy copy à. À. À, nó hơi nhiều quá ta cho thưa đi ta cho góc nó lớn đấy à. chúng ta nhìn thấy nó sẽ quay quay cho chúng ta thật là khớp à. chúng ta sẽ nhìn thấy là 360 mà chúng ta chia cho 66 chia cho 6 60 độ thì chúng ta sẽ được một cái hình này và bây giờ ta thu nhỏ lại thu nhỏ lại để chúng ta xếp cái hình hình quay đó lên đây đây là một cái mà tuyệt vời vì chúng ta sẽ làm như vậy thì nó sẽ rất là ổn đúng không rồi chúng ta sẽ thấy là standing của chúng ta như này nhé bây giờ bây giờ thầy muốn thầy sẽ tách chúng ra tách chúng ra để tạo thành các đường viền à, các bạn chú ý cho thầy nhé chúng ta vào object Đấy, object các bạn chọn cho thầy nút có tên là extend appearance Đấy, thì tất cả được tách đều ra được tách ra thì bây giờ chúng ta sẽ ăn ăn group à, ok rồi bây giờ một việc nữa là rất là khó ờ, đó là chúng ta sẽ làm như sau chúng ta chọn mỗi cái hình này chúng ta lại vào bẻ đi một lần nữa là xp một lần nữa để tách cái fill cái cái phim và chốc ra không có ta cho chốc vào thì nó sẽ cho ảnh vào nó sẽ mất à, để tách ra như thế nhé rồi thì các bạn nhìn thấy lúc này ta lại ăn group một lần nữa à, các bạn à, mà à, còn chậm thì các bạn sẽ um, theo dõi lại video bây giờ thầy lên hình ảnh vào à, trở lên desktop thì chọn những món ăn ngon đầu bếp cua giết à, được chưa rồi bây giờ thầy sẽ để cái lớp ảnh đó ở phía phía dưới à, phía dưới nhá. bây giờ cái này ta tách được ra rồi ta tách được ra rồi thì bây giờ thầy mới nhấp nó ra đây đặt lên trước. đấy là cái phần bên trong còn cái ảnh này chúng ta có thể chọn là layout à, rồi chúng ta chọn embed rồi ờ, ok bây giờ chúng ta sẽ cho cái này lên trước là lên trước ship bóc vuông mở à, bóc vuông đóng à. đây cái này cho cái này xuống dưới nhé Đấy, bây giờ thầy kéo giãn cái này ra để cho nó căn chỉnh đều ở ờ, layout đã không là nó sẽ chúng ta sẽ không nhìn thấy nó đâu chúng ta vào trong artbox thanh này chọn cho nó to ra Ô, ờ, sau đó thì chúng ta sẽ làm này. cái hình mệnh trắng như vậy chúng đặt hình trước bước tiếp theo chúng ta chọn hai hình này chúng ta chọn cho thầy cái make chọn hai chọn hai hình cho ta à, ờ, không thể chứa đựng small object xem nhé ừ, cái này chúng ta sẽ làm cho một object đi. một object đi. các bạn sẽ xem lại từ đầu để làm lại chỗ này ta quay ta phá đi hết ta quay lại ta quay lại làm cái đó chỗ dễ hơn rồi chỗ này thầy tách à, nó là ăn úp, đúng không rồi chỗ này chúng ta sẽ x bên rồi một cái thôi nhá làm một cái một cái giải pháp của chúng ta làm quay như thế chúng ta sẽ ăn úp được rồi bây giờ chúng ta sẽ plate hình ảnh lại bây giờ chúng ta sẽ cho cái hình ảnh đó lên đây và đi xuống các bạn nhé chú ý là đi xuống Đấy. rồi chọn cái giữa của cái này anh ạ à? alo alo alo giờ các bạn sẽ lấy vào ờ, cái hình này hình ở giữa này và các hình bên ngoài các bạn chọn cho thầy cái Christmas Đấy. thì cái hình tôm này nó sẽ gọn ở bên trong các bạn muốn sửa thì các bạn lại vào đây các bạn chọn là edit content các bạn sửa cho thầy cho khớp à, tức là ta muốn lấy nhiều hay ảnh ở trong hình ở ngoài thì nó vẫn giữ nguyên cái khung ngoài vẫn giữ nguyên chúng ta muốn cho nó cái con tôm này nó thể hiện kín ở đây và chọn này rồi bước tiếp theo là các bạn làm gì các bạn chọn hình này rồi các bạn chọn cho thầy cái effect các bạn chọn distort transform rồi các bạn chia cho 60 ừ, 60 độ 60 độ đấy sau đó các bạn cho cái nút này ra đây các bạn copy lên 6 chỗ hình cho thầy à ta nhóm lại đã ta nhóm lại đã nhé rồi, bây giờ ta mới nhóm lại cần Ctrl G Ctrl G để nhóm cái nội dung bên trong và cái viền bên ngoài Sau đó thì chúng ta vào Effect Chúng ta chọn Transform Chúng ta chọn 6 đơn vị à 6 6 đối tượng và đây là 6 Đấy. Rồi chúng ta sẽ cho nó quay là 6 60 Đấy. thì chúng ta sẽ có một cái hình như này đó. Đó. rồi bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào đây chúng ta sẽ làm gì uh, một cái uh, ờ, tele chúng ta cho tầm giữa của trang nhé Đấy, tầm giữa này còn đối với cái hình này chúng ta chọn này chúng ta cho nó nhỏ một đây ở cái viền của cái tele đó lệnh ra đi cái này là để cái adbot rồi mà rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đây à, các bạn đừng lo lắng tí tôi sẽ link các hình ảnh vào khác nhau bây giờ chúng ta sẽ vẽ một đường cong Đấy nhà dạ. hàng ờ, ok rồi chúng ta cho một thành cái um, chốt cho nó ngon Đấy, chúng ta cho chốt của nó này với đường này nhá ta chọn chớp chớp đâu chớp của chúng ta là ta cho nó cao lên to lên rồi bây giờ ta lại đặt cân đối xuống giữ an và ship tour đặt họ rồi bây giờ chúng ta sẽ cho logo của nhà hàng lên đây ở ờ, trước tiên cho logo thì tôi sẽ link các hình ảnh và cho các bạn nhìn thấy chúng ta mở Windows chọn link link ở đây thì chúng ta nhìn thấy là tất cả chúng ta chưa phá ra nên đó chỉ là một ảnh bây giờ chúng ta sẽ phá tung cái này ra bằng cách các bạn chọn đây các bạn chọn xp Đấy. thì lúc này sẽ có link trong link sẽ có 6 ảnh chúng ta chọn link nhá sáu ảnh đã thay dần từng cái một với cái này các bạn chọn cho thầy di link để liên kết vào ảnh khác đấy ảnh hoa này rồi tiếp tục ờ, chúng ta chọn di link rồi chúng ta sẽ chọn tôm này đấy. rồi đấy các bạn nó xếp rồi các bạn chỉ việc thay không đây là kỹ thuật ngon nhất chưa từng có đấy. rồi các bạn sẽ chọn một cái món ăn khác ăn hoa à, rồi đúng không rồi bây giờ ta lại lên trên mạng ta lấy một vài ảnh ví dụ rồi bây giờ thầy lấy là hai sản chúng ta đào về chúng ta sẽ đào về để làm cái công cụ học rồi download về nha, rồi chúng ta có rất nhiều món rồi chúng ta lưu ảnh lưu ảnh dưới dạng rồi lên desktop hoặc cao bếp lưu món này rồi để nét xong chúng ta lưu bài nó lưu ảnh như vậy đấy ngón tay nữa chúng ta lưu vào ở ờ, lúc lưu vào xong rồi bây giờ chúng ta sẽ ví dụ đến cái hình này còn chưa giống thì chúng ta lưu link lưu link lại món đây đấy rồi tiếp tục móm tiếp theo các bạn quay vòng tròn như thế rồi các bạn chọn móm này rồi không được thì chúng ta chọn thủy linh khác rồi chọn móm rồi tiếp tục năm sáu món hai món nữa giống nhau thì chúng ta lại đi lên ra một cái ảnh khác ví dụ như chúng ta chọn à ở đây có thể là một cái ảnh cũng được lắm chúng ta cho cái này đi Đấy, chúng ta tiếp tục chọn cái này chúng ta đã làm được cái món này rồi oh, ok bây giờ chúng ta sẽ à, sẽ làm trang trí phần này bây giờ chúng ta sẽ đánh nhà hàng hải sản đây thầy cho logo Đó, các bạn cho vào đây cho thầy nhé để làm logo nó nổi bật để làm logo nổi bật chúng ta chọn cho thầy à, một cái thông à, ví dụ thầy hs chẳng hạn là một ví dụ một cái tên tắt đúng không rồi chúng ta sẽ chọn một cái 3D để chúng ta có thể à, mạ một cái đồ ăn cho nó Đấy. kỹ thuật này rất là khó bởi vì là chỉ có làm thì chúng ta mới hiểu được vấn đề à, đây là một chữ logo rồi bây giờ các bạn chú ý nhé các bạn chú ý nhìn phần này đó, thầy cho màu này sau đó bước tiếp theo thầy vào effect thầy chọn desktop à, thầy chọn 3D chọn extrude and bevel đó quay hướng thế này đó. bây giờ chúng ta sẽ map vào map vào tham map map sau gọi ok nhé rồi bây giờ các bạn nhìn thấy trên đây là là chữ 3D Đó, chữ 3D rồi đúng không các bạn rồi ok nhé chữ 3D bây giờ thầy sẽ place một cái sản phẩm vào để thầy làm biểu tượng cho hải sản cho tôm vào đây để tôm đây à, bây giờ cái này thì chúng ta sẽ cho tôm này vào rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cho thầy tiếp tục là cái uh, cái cái symbol uh, thầy đặt con tôm này vào này uh, ok thầy tôm này vào thầy xóa ảnh này đi bây giờ quay trở về đây quay trở về đây thì chúng ta phải mở appearance ra appearance appearance đây thì chúng ta nhấp vào x2 lên thì chúng ta sẽ map ad cho nó ôi rồi có 55 cái đúng không 55 cái hơi lâu đấy à, thôi không sao đã đi 55 cái liền lượt để cho nó đẹp ta gọi là mạ đấy 555 cái map áp vào cho con ăn bởi vì là cách dạy của thầy là đặc biệt nhất mà hiện nay là chưa ai làm những cái chuyện này cả người ta có thể làm thiết kế những cách khác thì các bạn nhìn thấy là thầy toàn làm một cách uh, có tính chất là kế thừa và tự động chúng ta ví dụ như tạo cái này mà các bạn ngồi xếp thì các bạn biết xếp đến bao giờ đấy các bạn học cái này các bạn thấy hay các bạn sẽ uh, cố gắng là học theo tôi và các bạn học được thì các bạn trở thành tiết kiến giỏi thôi hai tám rồi nửa rồi đúng không còn năm cái nữa cầm mãi cái chữ giống như chúng ta làm 3D trong các phần mềm hoạt hình ấy họ cũng phải đều đều mạ bề mặt cho nó năm năm ba đánh nắp ok bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đã mạ một cái con tôm vào đây con tôm 3D Đấy. rất là đẹp đúng không các bạn này bây giờ thầy muốn cho sâu thêm thầy chọn appearance vẫn thế cho nó sâu nhé à, thầy độ sâu của nó như à, sâu ôi sâu quá đúng không <laughs> sâu quá à, bây giờ chúng ta phải cho nó rồi 100 rồi 100 đó. rồi hải sản chúng ta sẽ nhìn thấy cái một cái logo rất là đẹp đúng không hải sản rồi ờ, chúng ta sẽ đánh là, là hải sản hương biển hương biển sau đó các bạn luôn công cụ chúng ta cho to lên hải sản hương biển rồi màu thì các bạn chọn nó màu vào đây à, các bạn sẽ rồi chúng ta cho một cái màu tương đối hòa đồng với đây hương biển đậm chất quê hương à, đậm chất uh, việt nhé chúng ta đặt logo ở đây rồi bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cho cái này như thế này bây giờ các bạn sẽ đánh chữ chạy vòng ấy, như thế này thì bằng cách là các bạn chọn tai à, các bạn chọn chữ nhé các bạn tai on path các bạn đặt lên đây Đó. các bạn như là hai sắm hữu việt đậm chất tươi sống chẳng hạn tươi à, sau đó thì các bạn à, chọn chọn cái này các bạn cho to phông lên các bạn chọn này đậm chất tươi sống ô nhưng mà cái đường thì nó sẽ bị mất trước khi ta làm thế thì à, thôi cái này chúng ta coi như là vẫn làm đi để cho nó đẹp rồi các bạn à, có thể là đi à, phần trên này các bạn có thể dưới hình ảnh này các bạn cho hình ảnh ở, uh, một cách uh, từ đây đến đây à. rồi các bạn có thể uốn cho cái phía dưới này có một cái màu nào đó à, chúng ta chọn đây nhé chúng ta tạo nền tạo nền đó trên này thì chúng ta cho màu cho một cái màu khác nó đối lập với những cái ờ, để nhấn mạnh nối vào để chúng ta nối vào đây nối vào đây Đấy, và chúng ta cũng sẽ cho một màu màu đó là xuống rồi cái màu xuống và cái màu này cũng là màu này à, màu đầu tiên rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh số điện thoại số điện thoại món ăn à như thế mình trang trí nội dung này cho khách hàng đúng không đơn biển chúng ta sẽ ghi như sau các bạn có thể à, làm bạn có thể chọn à, ờ, nhà nhà phục vụ tận tình chú đáo chẳng hạn các bạn cho to này đấy. từ từ đã nhé thì cái chữ này nó sẽ tương phản chúng ta phải cho màu trắng để cho nổi bật nhé nhà hàng vui lòng nhà hàng à, phục vụ 24 trên 24 chúng ta đi biển chúng ta phục vụ và rất hân hạnh phục vụ được phục vụ quý khách quý khách du lịch như thế đó, chúng ta à, rồi chúng ta cũng có thể là ờ, đến đây các bạn có thể đến đây sau đó thì chúng ta sẽ ờ, ghi thêm những các phần sau để chúng ta có thể ghi là mình chọn con chữ 21 tức là nhà hàng có là đây là bài đây là bài thầy làm nhanh hôm sau thầy dạy những làm chữ nhà hàng có các uh, nhà hàng phục vụ nhà hàng đầy đủ từ tiện nghi tiện nghi phòng mục giá một tám trăm k trên một đêm phòng có điều hòa cả đây là tiện như phòng rồi thôi tiếp theo này phục vụ ba bữa ăn trong ngày Đấy. thì cái này các bạn thu nhỏ lại so với kia cái này các bạn để nó lên đây cái này các bạn có thể nhấn mạnh bằng màu vàng cho nó đẹp đó Ả Rập ngày ở trong này dịch vụ lễ tân rồi chúng ta phải đi thêm nhiều thứ khác em xuống đây à, các bạn có thể là xin vui lòng liên hệ số điện thoại các bạn có thể đánh 0984 060405 Đó. nói chung là những cái phần này thì do chúng ta thêm thông tin thôi Đấy. rồi đây chúng ta để logo nhà hàng cái hương biển của chúng ta đây chúng ta có thể cho nó không sâu là cho nó 80 thôi. 80 cái độ sâu của bóng Đó. này chúng ta cầm một vào thì đây là thầy à, vừa dạy chúng ta cách thiết kế một standy đó cũng là một style có rất nhiều kiểu hôm nay chúng ta học cái kiểu này trước bữa bữa sau thì thầy sẽ dạy cách chúng ta làm làm cái đặt giá giãn này ra to phân bổ và tên nhé. bữa sau thì chúng ta sẽ làm một món ăn đẹp hơn nữa đấy. đây là một cách để các bạn học ừ, giúp các bạn thành công trong sự nghiệp quảng cáo thông tin nếu các bạn ở trong cái khoa thông tin truyền khoa quản lý thư viện chúng ta có thể học thêm cái phần mềm này để chúng ta có thể đi thiết kế đây dần dần này